Chị ơi, em là kẻ thứ ba Dù biết là anh ấy đã có gia đình Biết là anh ấy không thể bỏ vợ con Nhưng mà em vẫn yêu Và vẫn chấp nhận ở bên anh ấy không cần danh phận Em có ngốc quá không hả chị? Em thực sự rất ngốc Trong chuyện này Em là người có lỗi Em không chỉ có lỗi với vợ người kia Em còn có lỗi với chính bản thân mình nữa nếu mà một người đàn ông thật lòng yêu em Thì họ sẽ không bao giờ để em phải chịu cảnh thiệt thòi Đã không có danh phận lại còn bị rèm pha chê trách nữa Có chăng anh ta đang dùng em để thỏa mãn Và lấp đi khoảng trống trong hạnh phúc của mình Hoặc là dùng em để thỏa mãn chính bản thân anh ta Và khi người ta đầy đủ ấy, thì người ta lại trở về nhà người ta thôi Em ơi, mạnh mẽ lên Mạnh mẽ buông bỏ những thứ không thuộc về mình Bởi vì Em xứng đáng là nhân vật chính trong câu chuyện chỉ có hai người thôi Em gái nhé